chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em có môn là bầu cua bịp báo dung ờ, sáu mặt sử dụng cái nước từ la lô thì trên tay mình đã chấm sẵn một cái nước từ la lô rồi khi em đi chơi anh em đến thì em kiểm tra tay vào hột đây nhưng mà thì mình sẽ chạm ờ, cầm anh em chạm vào kiểm tra để chạm tay vào hột này để chống con cua như này Đấy, như vậy là anh em phải biết được sáu mặt nhá anh em nhìn này hoàn toàn không tăng tích như này Đấy, thì bây như bây giờ anh em biết em đến phòng sới chơi và anh em sử dụng những cái bộ sáu mặt thì không thể chơi được Đấy, chính vì là như thế nhu cầu lớn nên mình đã nghiên cứu và phát triển cái bộ uh, cảm hứng chơi bầu cua này Đấy, hàng là hàng độc quyền nhà chỉ nhà mình mới có nhá thì tất cả những cái đồ này thì là hoàn toàn là không tang nhá đĩa này đĩa là không tang này không hột vậy này đây đây là hột không phải hột sóng mặt không biết gì này còn ra mặt thì nó sẽ dính thủng vậy và hiệu rồi tổng đồ là chúng ta nhá anh em mua hàng cứ đến trực tiếp cửa hàng thử hàng nhá Đấy, được thì anh em lấy chứ còn bên anh em mua hàng tốt nhất lên phải lên được thử hàng bây giờ mình sẽ đánh anh em xem một hiệu quả của nó nhá cục dung thì ờ, anh em để trong người khoảng cách là 5 mét Đấy, nó sẽ rung đây khẳng định luôn có con bầu này 100 trăm con bầu này mở ra đây rồi hàng là phần chỉ 100 trăm luôn sóc một vài tiếng anh em sẽ lựa quả rồi theo nhịp rung là tiếng này con cá trăm trăm con cá mở ra đây em miếng cá này hàng chuẩn một trăm trăm luôn cái này anh em mình chống một hột rồi nhá là trong trong một cái hột nó sẽ báo sáu mặt anh em lưu ý như vậy nhá tiếp tục cá anh em nhá tiếp tục cá Đấy. mở đây mình sẽ đánh anh em một uh, tầm 7 đến 8 tiếng để cho anh em thấy độ hiệu quả chuẩn xác 100 trăm của nó nhá tiếng này uh, mình cảm nhận là gà này trăm trăm có gà Đấy. đọc sạch mặt gà luôn này lấy tất tiền gà này đây. hai con gà không mình nó chỉ sẽ báo một con nha còn về hai con là hên xui nha nai rồi nai 100 trăm có like rồi này đây mời anh em xem này đây. thì bây giờ mình sẽ đặt cái cục uh, thanh dung cảm ứng ra đây nhá để anh em thấy uh, của mình hiệu quả nó này một nhịp rất là dài cá 100 trăm cá mở này Đấy. tiếp theo này. Đấy. một ngắn một dài một ngắn một dài là con gà khẳng định là con gà rồi đấy chuẩn hàng chuẩn chỉ 100 trăm đánh kỷ niệm ngay vào tiếng cuối này ba nhịp rung dài tôm hai tôm này anh em nhé đấy hàng thật chín một trăm trăm thì sau đây mình sẽ bóc cái bộ hồn này ra này đây. đây này không phải có mặt không biết gì nha anh em à, mua hàng thì ờ, đến trực tiếp cửa hàng mình ở bến xe miền đông mình sẽ cho nhân viên đón vào cửa hàng Đấy. ngoài cái bộ môn này thì bên nhà mình bán thêm cái bộ môn tài xỉu nữa nha sóc đi có hết bất kỳ anh em chơi cái môn gì mình đều có bây giờ mình đại lý là đại lý lớn đến à, đại đại lý lớn thì anh em phải nhiều lựa chọn về cái sản phẩm của mình em có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình 0984 31 48 bóc ra là hoàn toàn không tang tích gì luôn bây giờ anh em mình chơi thì chắc chắn là vào mà nó, nó tang tích là không thể chơi được rồi. thì anh em lưu ý cho mình là cái cục ờ, nó thu phát sóng thì nó sử dụng pin nhá không phải sạc và cái này thuộc thu sóng thì nó sử dụng pin tiểu à, sử dụng đa tuần chỉ bắt được ờ, cái bầu cua của nhà mình thôi còn bầu cua khác thì không bắt được và nó cũng chống chống cái cái đồ lúc uh, cảm ứng alo này cũng người khác có những bộ như này không thể bắt được rồi cảm ơn anh em xem video à, rất vui anh em gặp anh em ở cửa hàng anh em ờ, tới cửa hàng thì uh, mua hàng anh em cảm thấy hàng ok anh em lấy còn không anh em coi như giao lưu cà phê cà phá rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em có môn bầu cua bịp báo dung Ờ, sáu mặt sử dụng cái nước từ la lô thì trên tay mình đã chấm sẵn một cái nước từ la lô rồi khi em đi chơi anh em đến thì em kiểm chạm tay vào hột đây nhưng mình thì mình sẽ chạm à, cầm anh em chạm vào kiểm tra để chạm tay vào hột này để chống một con cua như này đó như vậy là anh em phải biết được sáu mặt nhá anh em nhìn này hoàn toàn không tăng tích như này đó, thì bên như bây giờ anh em biết là đến phòng sới chơi và anh em sử dụng những cái bộ sáu mặt thì không thể chơi được Đấy, chính vì là như thế nhu cầu lớn nên mình đã nghiên cứu và phát triển cái bộ uh, cảm hứng chơi bầu cua này đấy hàng là hàng độc quyền nhà chỉ nhà mình mới có nhá thì tất cả những cái đồ này thì là hoàn toàn là không tang nhá đĩa này đĩa là không tang này đang tang hột vậy này đây này là hột không phải hột sóng mặt không biết gì này hột sóng mặt thì nó sẽ dính thủng vậy và hiểu tay nhá anh em mua hàng cứ đến trực tiếp cửa hàng thử hàng nhá Đấy, được thì anh em lấy chứ còn bên anh em mua hàng tốt nhất lên lên được thử hàng bây giờ mình sẽ đánh anh em xem một hiệu quả của nó nhá à. cục dung thì ờ, anh em để trong người khoảng cách là 5 mét Đấy, nó sẽ rung đây khẳng định nơi có con bầu này 100 trăm bầu này mở ra đây Đấy. hàng là phần chỉ 100 trăm luôn sau một vài tiếng anh em sẽ lựa quả này. rồi theo nhịp rung là tiếng này con cá chăm chăm con cá mở đây em nhìn cá này à, chuẩn trăm trăm luôn cái này anh em mình chống một hột rồi nhá là trong trong một cái hột nó sẽ báo sáu mặt anh em lưu ý như vậy nhá tiếp tục cá anh em nhá tiếp tục cá Đấy. mở đây mình sẽ đánh anh em một uh, tầm 7 đến 8 tiếng để cho anh em thấy độ hiệu quả chuẩn xác 100 trăm của nó nhá tiếng này à, mình cảm nhận là gà này trăm trăm có gà Đấy. đập sạch mặt gà luôn này lấy tất cả gà này đây. hai con gà mình nó chỉ sẽ báo một con nha còn về hai con là hên xui nha nai rồi nai 100 trăm có nai rồi này đây mời anh em xem này đây. thì bây giờ mình sẽ đặt cái cục uh, thanh dung cảm ứng ra đây nhá để anh em thấy ờ, cùng mình hiệu quả nó này một nhịp rất là dài cá 100 trăm cá mở đây Đấy. tiếp theo này Đấy. một ngắn một dài một ngắn một dài này con gà khẳng định là con gà rồi đấy chuẩn hàng chuẩn chỉ 100 trăm đánh kỷ niệm ngay tiếng tiếng một tiếng cuối này ba nhịp trung dài tôm hai tôm mình em nhé đấy hàng chuẩn chỉ 100 trăm thì sau đây mình sẽ bóc cái bộ hồ ra này đấy. đây này không phải sơn sóng mặt không biết gì nha anh em ờ, mua hàng thì đến ờ, trực tiếp cửa hàng mình là bến xe miền đông mình sẽ cho nhân viên đón vào cửa hàng Đấy. ngoài cái bộ môn này thì bây giờ mình bán thêm cái bộ môn tài xỉu nữa nhá trong đi có hết bất kỳ anh em chơi cái môn gì mình đều có bây giờ mình đại lý là đại lý lớn đến ờ, đại đại lớn thì anh em phải nhiều lựa chọn về cái sản phẩm của mình em có nhu cầu mua hàng có liên hệ trực tiếp số thoại mình 0984 31 4 số 8 hàng thì không bóc ra là hoàn toàn không tang tích gì luôn bây giờ anh em chơi thì chắc chắn là vào mà nó, nó tang tích là không thể chơi được thì em lưu ý cho mình này cái cục uh, thu phát sóng thì nó sử dụng pin nhá không phải sạc và cái này thuộc thu sóng thì nó sử dụng pin kẽo à, sử dụng đa tần nó chỉ bắt được ờ, cái bầu cua của nhà mình thôi còn bầu cua khác thì không bắt được và nó cũng chống chống cái cái đồ lúc uh, cảm ứng alo này cũng người khác có những bộ như này không thể bắt được nó được rồi cảm ơn anh em xem video Ờ, rất vui anh em gặp anh em ở cửa hàng anh em tới cửa hàng thì ờ, mua hàng anh em cảm thấy hàng ok anh em lấy còn không anh em coi như giao lưu cà phê cà phá rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em có môn bầu cua bịp báo dung ờ, sáu mặt sử dụng cái nước từ lô. thì trên tay mình đã chấm sẵn một cái nước từ lô rồi khi em đi chơi anh em đến anh em kiểm tra tay vào hột đây nhưng mà thì mình sẽ chạm cầm anh em chạm vào kiểm tra thì chạm đây rồi con này để chống con cua như này đó, như vậy là anh em có biết được sáu mặt nhá anh em nhìn này hoàn toàn không tăng tích như này đó, thì bây như bây giờ anh em biết là đến sòng sới chơi và anh em sử dụng những cái bộ sáu mặt thì không thể chơi được đó, chính vì là như thế nhu cầu lớn nên mình đã nghiên cứu và phát triển cái bộ uh, cảm hứng chơi bầu cua này đấy hàng là hàng độc quyền nhà chỉ nhà mình mới có nhá thì tất cả những cái đồ này thì là hoàn toàn là không tang nhá đĩa này đĩa là không tang này không hột vậy này đây này là hột không phải hột sóng mặt không biết gì này Đấy. hột sóng mặt thì nó sẽ dính thủng vậy và hiệu rồi tổng đồ là không tang nhá anh em mua hàng cứ đến trực tiếp cửa hàng thử hàng nhá đấy, được thì anh em lấy chứ ờ, còn bên anh em mua hàng tốt cho lên lên được thử hàng bây giờ mình sẽ đánh anh em xem một hiệu quả của nó nhé à. cục dung thì ờ, anh em để trong người khoảng cách là 5 mét đấy, nó sẽ rung đây khẳng đến nơi có một bầu này 100 trăm con bầu này mở ra đây đấy. hàng là phần chỉ 100 trăm luôn sóc một vài tiếng anh em sẽ lựa quả rồi theo nhịp rung là tiếng này con cá chăm chăm con cá mở ra đây em miếng cá này chuẩn một trăm trăm luôn cái này anh em mình chống một hột rồi nhá là trong trong một cái hột nó sẽ báo sáu mặt anh em lưu ý như vậy nhá tiếp tục cá anh em nhá tiếp tục cá Đấy. mở đây mình sẽ đánh anh em một uh, tầm 7 đến 8 tiếng để cho em thấy độ hiệu quả chuẩn xác 100 trăm của nó nhá tiếng này à, mình cảm nhận là gà này trăm trăm có gà Đấy. đọc sạch mặt gà luôn này lấy tất tiền gà này đây hai con gà rồi. mình nó chỉ sẽ báo một con nha còn về hai con là hên xui nhá nai rồi nai 100 trăm có nai rồi này để mở anh em xem này Đấy. thì bây giờ mình sẽ đặt cái cục uh, thanh dung cảm ứng ra đây nhá để anh em thấy ờ, của mình hiệu quả nó này một nhịp rất là dài cá 100 trăm cá mở đây Đấy. tiếp theo này Đấy. một ngắn một dài một ngắn một dài là con gà khẳng định là con gà rồi đấy chuẩn hàng chuẩn chỉ 100 trăm đánh kỷ niệm nghe tiếng tiếng tiếng cuối này ba nhịp trung dài tôm hai tôm mình em nhé đấy hàng chuẩn chỉ 100 trăm thì sau đây mình sẽ bóc cái bộ hồ ra này đây. đây nó không phải sới có mặt không biết gì nha anh em uh, mua hàng thì ờ, đến trực tiếp cửa hàng mình ở bến xe miền đông mình sẽ cho nhân viên đón vào cửa hàng Đấy. ngoài cái bộ môn này thì bây giờ mình bán thêm cái bộ môn tài xỉu nữa nhá sóc đĩa có hết bất kỳ anh em chơi cái môn thì mình đều có bây giờ mình đại lý là đại lý lớn đến ờ, đại đại lý lớn thì anh em phải nhiều lựa chọn về cái sản phẩm của mình em có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ trực tiếp số thoại mình 0984 31 468 hàng không bóc ra là hoàn toàn không tang cái gì luôn bây giờ anh em chơi thì chắc chắn là vào mà nó, nó tang tích thì không thể chơi được thì anh em lưu ý cho mình là cái cục uh, ờ, thu phát sóng thì nó sử dụng pin nhá không phải sạc và cái này thuộc thu sóng thì nó sử dụng pin tiểu uh, sử dụng đa tần nó chỉ bắt được uh, cái bầu cua của nhà mình thôi còn bầu cua khác thì không bắt được và nó cũng chống chống cái cái đồ lúc uh, cảm ứng nalo này cũng người khác có những bộ như này không thể bắt được nó sẽ... rồi cảm ơn anh em xem video Ờ, rất vui anh em gặp anh em ở cửa hàng anh em ờ, tới cửa hàng thì ờ, mua hàng anh em cảm thấy hàng ok anh em lấy còn không anh em coi như giao lưu cà phê cà phá rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em có bồn bầu cua bịp báo dung sáu mặt sử dụng cái nước từ la lô thì trên tay mình đã chấm sẵn một cái nước từ la lô rồi khi em đi chơi anh em đến anh em kiểm tra tay vào hột đây như mình thì mình sẽ chạm à, cầm anh em giảm vào kiểm tra để chạm tay vào này để chống con cua như này đấy như vậy là anh em có thể biết được sáu mặt nhá anh em nhìn này hoàn toàn không tăng tích như này đấy, thì bây như bây giờ anh em biết là đến phòng sới chơi và anh em sử dụng những cái bộ sáu mặt thì không thể chơi được đấy, chính vì là như thế nhu cầu lớn nên mình đã nghiên cứu và phát triển cái bộ uh, cảm hứng chơi bầu cua này đấy hàng là hàng độc quyền nhà chỉ nhà mình mới có nhá thì tất cả những cái đồ này thì là hoàn toàn là không tang nhá đĩa này đĩa là không tang này đang tang hột vậy này đây đây là hột không phải hột sóng mặt không biết gì này Đấy. hột sóng mặt thì nó sẽ dính thủng vậy và hiểu rồi xong đồ là không tang nhá anh em mua hàng cứ đến trực tiếp cửa hàng thử hàng nhá Đấy, được thì anh em lấy chứ còn bên anh em mua hàng tốt cho lên phải lên được cửa hàng bây giờ mình sẽ đánh anh em xem một hiệu quả của nó nhé. cục dung thì ờ, anh em để trong người khoảng cách là 5 mét Đấy, nó sẽ rung đây khẳng định nơi có một bầu này 100 trăm bầu này mở ra đây Đấy. hàng là phần chỉ 100 trăm luôn sóc một vài tiếng anh em sẽ được quả này. rồi theo nhịp rung là tiếng này con cá chăm chăm con cá mở đây em nhìn cá này à, chuẩn trăm trăm luôn cái này anh em mình chống một hộp rồi nhá là trong trong một cái hộp nó sẽ báo sáu mặt anh em lưu ý như vậy nhá tiếp tục cá anh em nhá tiếp tục cá Đấy. mở đây mình sẽ đánh anh em một uh, tầm 7 đến 8 tiếng để cho anh em thấy độ hiệu quả chuẩn xác 100 trăm của nó nhá tiếng này à, mình cảm nhận là gà này trăm trăm có gà đọc sạch mặt gà luôn này lấy tất cả gà này đây hai con gà không mình nó chỉ sẽ báo một con nhá còn về hai con là hên xui nhá nai rồi nai 100 trăm có nai rồi này đây mở mời anh em xem này đây. thì bây giờ mình sẽ đặt cái cục uh, thanh dung cảm ứng ra đây nhá để anh em thấy uh, của mình hiệu quả nó này một nhịp rất là dài cá 100 trăm cá mở đây Đấy. tiếp theo này Đấy. một ngắn một dài một ngắn một dài là con gà khẳng định là con gà rồi đấy chuẩn hàng chuẩn chỉ 100 trăm đánh kỷ niệm ngay cái, cái, cái cuối này ba nhịp rung dài tôm hai tôm này em nhé đấy hàng chuẩn chỉ 100 trăm thì sau đây mình sẽ bóc cái bộ hồ lên ra này đây. đây này không phải sơn có mặt xong nước gì nha anh em à, mua hàng thì ờ, đến trực tiếp cửa hàng mình ở bến xe miền đông mình sẽ cho nhân viên đón vào cửa hàng Đấy. ngoài cái bộ môn này thì bên mình bán thêm cái bộ môn tài xỉu nữa nha sau đĩa có hết bất kỳ anh em chơi cái môn thì mình đều có bây giờ mình đại nhìn ra đại nhìn lớn đến trại đánh lớn thì anh em phải nhiều lựa chọn về cái sản phẩm của mình em có nhu cầu mua hàng có liên hệ trực tiếp số điện thoại mình 0984 31 4 số 8 hàng thì không bóc ra là hoàn toàn không sang tích gì luôn bây giờ anh em chơi thì chắc chắn là vào mà nó còn tang tích thì không thể chơi được thì anh em lưu ý cho mình là cái cục uh, ờ, thu phát sóng thì nó sử dụng pin nhá không phải sạc và cái này thuộc thu sóng thì nó sử dụng pin tiểu uh, sử dụng đa tần chỉ bắt được ờ, cái bầu cua của nhà mình thôi còn bầu cua khác thì không bắt được và nó cũng chống chống cái cái đồ lúc uh, cảm ứng nano này cũng người khác có những bộ như này không thể bắt được nó rồi cảm ơn anh em xem video à, rất vui anh em gặp anh em ở cửa hàng anh em tới cửa hàng thì uh, mua hàng anh em cảm thấy hàng ok anh em lấy còn không anh em coi như giao lưu cà phê cà phá rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em có môn là bầu cua bịp báo dung uh, sáu mặt sử dụng cái nước từ la thì trên tay mình đã chấm sẵn một cái nước từ la rồi khi em đi chơi anh em đến anh em kiểm tra tay vào hột đây nhưng mà thì mình sẽ chạm à, cầm anh em chạm vào kiểm tra để chạm tay vào này để chống con cua như này đấy như vậy là anh em có thể biết được sáu mặt nhá anh em nhìn này hoàn toàn không tăng tích như này đấy, thì bên như bây giờ anh em biết là đến phòng sới chơi mà anh em sử dụng những cái bộ sáu mặt thì không thể chơi được đấy, chính vì là như thế nhu cầu lớn nên mình đã nghiên cứu và phát triển cái bộ uh, cảm hứng chơi bầu cua này đấy hàng là hàng à, độc quyền nhà chỉ nhà mình mới có nhá thì tất cả những cái đồ này thì là hoàn toàn là không càng nhá dĩa này dĩa là không càng này không càng hột vậy này đây đây là hột không phải hột sóng mặt không biết gì này Đó. hột sóng mặt thì nó sẽ dính thủng vậy và hiệu rồi đồ là không càng nhá anh em mua hàng cứ đến trực tiếp cửa hàng thử hàng nhá được thì anh em lấy chưa ờ, còn bên anh em mua hàng tốt cho lên mình lên được thử hàng bây giờ mình sẽ đánh anh em xem một hiệu quả của nó nhé rồi. cục dung thì ờ, anh em để trong người khoảng cách là 5 mét Đấy, nó sẽ rung đây khẳng định nơi có con bầu này 100 trăm bầu này mở ra đây Đấy. hàng chuẩn chỉ 100 trăm luôn sóc một vài tiếng anh em sẽ được quả này. rồi theo nhịp rung là tiếng này con cá chăm chăm con cá mở ra đây em miếng cá này à, chuẩn trăm trăm luôn cái này anh em mình chống một hộp rồi nhá là trong trong một cái hộp nó sẽ báo sáu mặt anh em lưu ý như vậy nhá tiếp tục cá anh em nhá tiếp tục cá Đấy. mở đây mình sẽ đánh anh em một uh, tầm 7 đến 8 tiếng để cho anh em thấy độ hiệu quả chuẩn xác 100 trăm của nó nhá tiếng này à, mình cảm nhận là gà này trăm trăm có gà Đấy. đọc sạch mặt gà luôn này lấy tất tiền gà này đây. hai con gà rồi mình nó chỉ sẽ báo một con nhá còn về hai con là hên xui nhá nai rồi nai 100 trăm có like rồi này này mời anh em xem này Đấy. thì bây giờ mình sẽ đặt cái cục uh, thanh dung cảm ứng ra đây nhá để anh em thấy ờ, cùng mình hiệu quả nó này một nhịp rất là dài cá 100 trăm cá mở đây Đấy. tiếp theo này Đấy. một ngắn một dài một ngắn một dài là con gà khẳng định là con gà rồi đấy chuẩn hàng chuẩn chỉ 100 trăm đánh kỷ niệm ngay tiếng tiếng tiếng cuối này ba nhịp rung dài tôm hai tôm mình em nhé đấy hàng chuẩn chỉ 100 trăm thì sau đây mình sẽ bóc cái bộ hồ ra này đây. đây này không phải có mặt không biết gì nha anh em à, mua hàng thì ờ, đến trực tiếp cửa hàng mình là bến xe miền đông mình sẽ cho nhân viên đón vào cửa hàng Đấy. ngoài cái bộ môn này thì bên nhà mình bán thêm cái bộ môn tài xỉu nữa nha sau đi có hết bất kỳ anh em chơi cái môn gì mình đều có bây giờ mình đại lý là đại lý lớn đến à, đại đại lý lớn thì anh em phải nhiều lựa chọn về cái sản phẩm của mình em có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình 0984 31 468 hàng thì không bóc ra là hoàn toàn không tang tích gì luôn bây giờ anh em chơi thì chắc chắn là vào mà nó, nó tang tích là không thể chơi được rồi thì anh em lưu ý cho mình là cái cục uh, thu phát sóng thì nó sử dụng pin nhá không phải sạc và cái này thuộc thu sóng thì nó sử dụng pin tiểu à, sử dụng đa tuần chỉ bắt được uh, cái bầu cua của nhà mình thôi còn bầu cua khác thì không bắt được và nó chống chống cái cái đồ lúc uh, cảm ứng alo này cũng người khác có những bộ như này không thể bắt được nó sẽ... rồi cảm ơn anh em xem video Ờ, rất vui anh em gặp anh em ở cửa hàng anh em tới cửa hàng thì ờ, mua hàng anh em cảm thấy hàng ok anh em lấy còn không anh em coi như giao lưu cà phê cà phá rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em có môn ở bầu cua bịp báo dung ờ, sáu mặt sử dụng cái nước từ la lô thì trên tay mình đã chấm sẵn một cái nước từ la lô rồi khi em đi chơi anh em đến thì em kiểm tra tay vào hột đây như mình thì mình sẽ chạm cầm anh em chạm vào kiểm tra để chạm tay vào này để chống con cua như này Đấy, như vậy là anh em phải biết được 6 mặt nhá anh em nhìn này hoàn toàn không tăng tích như này Đấy, thì bên như bây giờ anh em biết là đến phòng sới chơi và anh em sử dụng những cái bộ 6 mặt thì không thể chơi được Đấy, chính vì là như thế nhu cầu lớn nên mình đã nghiên cứu và phát triển cái bộ uh, cảm hứng chơi bầu cua này Đấy, hàng là hàng độc quyền này chỉ nhà mình mới có nhá thì tất cả những cái đồ này thì là hoàn toàn là không tang nhá đĩa này đĩa là không tang này không tang hột vậy này đây đây là hột không phải hột sóng mặt không biết gì này Đó. hột sóng mặt thì nó sẽ dính thủng vậy và hiệu rồi tổng đồ là không tang nhá anh em mua hàng cứ đến trực tiếp cửa hàng thử hàng nhá được thì anh em lấy chưa ờ, còn bên anh em mua hàng tốt cho lên phải lên được thử hàng bây giờ mình sẽ đánh anh em xem một hiệu quả của nó nhé à. cục dung thì ờ, anh em để trong người khoảng cách là 5 mét Đấy, nó sẽ rung đây chẳng đến nơi thì có con bầu này 100 trăm bầu này mở ra đây Đấy. hàng là phần chỉ 100 trăm luôn sóc một vài tiếng anh em sẽ dựa quả này. rồi theo nhịp rung là tiếng này con cá chăm chăm con cá mở ra đây em miếng cá này Đấy, chuẩn trăm trăm luôn cái này anh em mình chống một hộp rồi nhá là trong trong một cái hộp nó sẽ báo sáu mặt anh em lưu ý như vậy nhá tiếp tục cá anh em nhá tiếp tục cá Đấy. mở đây mình sẽ đánh anh em một uh, tầm 7 đến 8 tiếng để cho anh em thấy độ hiệu quả chuẩn xác 100 trăm của nó nhá tiếng này à, mình cảm nhận là gà này trăm trăm có gà Đấy. đọc sạch mặt gà luôn này lấy tất tiền gà này đây hai con gà rồi mình nó chỉ sẽ báo một con nhá còn về hai con là hên xui nhá nai rồi nai 100 trăm có nai rồi này đây mời anh em xem này đây. thì bây giờ mình sẽ đặt cái cục uh, thanh dung cảm ứng ra đây nhá để anh em thấy ờ, của mình hiệu quả nó này một nhịp rất là dài cá 100 trăm cá mở này Đấy. tiếp theo này Đấy. một ngắn một dài một ngắn một dài là con gà khẳng định là con gà rồi đấy chuẩn hàng chuẩn chỉ 100 trăm đánh kỷ niệm nghe tiếng tiếng tiếng cuối này ba nhịp rung dài tôm hai tôm này em nhé đấy hàng chuẩn chỉ 100 trăm thì sau đây mình sẽ bóc cái bộ hồ ra này đây. đây này không phải có mặt sóng bếp gì nha anh em à, mua hàng thì ờ, đến trực tiếp cửa hàng mình là bến xe miền đông mình sẽ cho nhân viên đón vào cửa hàng Đấy. ngoài cái bộ môn này thì bên nhà mình bán thêm cái bộ môn tài xỉu nữa nha sau đĩa có hết bất kỳ anh em chơi cái môn gì mình đều có bây giờ mình đại lý là đại lý lớn đến ờ, đại đại lý lớn thì anh em phải nhiều lựa chọn về cái sản phẩm của mình em có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ trực tiếp số thoại mình 0984 31 4 hàng thì không bóc ra là hoàn toàn không tang tích gì luôn bây giờ anh em chơi thì chắc chắn là vào mà nó, nó tang tích thì không thể chơi được thì anh em lưu ý cho mình là cái cục uh, thu phát sóng thì nó sử dụng pin nhá không phải sạc và cái này thuộc thu sóng thì nó sử dụng pin tiểu à, sử dụng đa tuần chỉ bắt được uh, cái bầu cua của nhà mình thôi còn bầu cua khác thì không bắt được và nó cũng chống chống cái cái đồ lúc uh, cảm ứng alo này cũng người khác có những bộ như này không thể bắt được nó sẽ rồi cảm ơn anh em xem video Ờ, rất vui anh em gặp anh em ở cửa hàng anh em tới cửa hàng thì uh, mua hàng anh em cảm thấy hàng ok anh em lấy còn không anh em coi như giao lưu cà phê cà phá rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em có môn là bầu cua bịp báo dung ờ, sáu uh, mặt sử dụng cái nước từ la lô thì trên tay mình đã chấm sẵn một cái nước từ la lô rồi khi em đi chơi anh em đến anh em kiểm tra tay vào hột đây nhưng mà thì mình sẽ chạm à, cầm anh em chạm vào kiểm tra thì chạm đây vào này để chống con cua như này đó như vậy là anh em phải biết được sáu mặt nhá anh em nhìn này hoàn toàn không tăng tích như này đó, thì bây như bây giờ anh em biết là đến phòng sới chơi và anh em sử dụng những cái bộ sáu mặt thì không thể chơi được Đấy, chính vì là như thế nhu cầu lớn nên mình đã nghiên cứu và phát triển cái bộ uh, cảm hứng cho bầu cua này đấy hàng là hàng ờ, độc quyền nhà chỉ nhà mình mới có nhá thì tất cả những cái đồ này thì là hoàn toàn là không tang nhá đĩa này đĩa là không tang này đang tang hột vậy này đây này là hột không phải hột sóng mặt không biết gì này hột sóng mặt thì nó sẽ dính thủng vậy và hiểu rồi tổng đồ là không tang nhá anh em mua hàng cứ đến trực tiếp cửa hàng thử hàng nhá uh, được thì anh em lấy chưa ờ, còn bên anh em mua hàng tốt cho lên lên được thử hàng bây giờ mình sẽ đánh anh em xem một hiệu quả của nó nhé à. cục dung thì ờ, anh em để trong người khoảng cách là 5 mét đấy nó sẽ rung đây khẳng định nơi có con bầu này 100 trăm bầu này mở ra đây đấy. hàng là phần chỉ 100 trăm luôn sóc một vài tiếng anh em sẽ lựa quả được rồi theo nhịp rung là tiếng ảnh con cá chăm chăm con cá mở đây em con cá này ảnh chuẩn trăm trăm luôn cái này anh em mình chống một hột rồi nhá là trong trong một cái hột nó sẽ báo sáu mặt anh em lưu ý như vậy nhá tiếp tục cá anh em nhá tiếp tục cá Đấy. mở đây mình sẽ đánh anh em một uh, tầm 7 đến 8 tiếng để cho anh em thấy độ hiệu quả chuẩn xác 100 trăm của nó nhá tiếng này à, mình cảm nhận là gà này trăm trăm có gà Đấy. đọc sạch mặt gà luôn này lấy tất tiền gà này Đấy. hai con gà nhưng mình nó chỉ sẽ báo một con nha còn về hai con là hên xui nha nai rồi nai 100 trăm có nai rồi này đây mở anh em xem này đây. thì bây giờ mình sẽ đặt cái cục uh, thanh dung cảm ứng ra đây nhá để anh em thấy ờ, của mình hiệu quả nó này một nhịp rất là dài cá 100 trăm cá mở đây Đấy. tiếp theo này Đấy. một ngắn một dài một ngắn một dài này con gà khẳng định là con gà rồi đấy chuẩn hàng chuẩn chỉ 100 trăm đánh kỷ niệm ngay vào từ từ cuối này ba nhịp trung dài tôm hai tôm mình em nhé đấy hàng chuẩn chỉ 100 trăm thì sau đây mình sẽ bóc cái bộ hồ ra này đây. đây này không phải có mặt sóng nước gì nha anh em ờ, mua hàng thì ờ, đến trực tiếp cửa hàng mình ở bến xe miền đông mình sẽ cho nhân viên đón vào cửa hàng Đấy. ngoài cái bộ môn này thì bên giờ mình bán thêm cái bộ môn tài xỉu nữa nhá xong đi có hết bất kỳ anh em chơi cái môn thì mình đều có bây giờ mình đại lý là đại lý lớn đến ờ, đại đại lý lớn thì anh em phải nhiều lựa chọn về cái sản phẩm của mình em có nhu cầu mua hàng có liên hệ trực tiếp số thoại mình 0984 31 48 hàng thì không bóc ra là hoàn toàn không tang tích gì luôn bây giờ anh em mình chơi thì chắc chắn là vào mà nó, nó tang tích là không thể chơi được rồi thì anh em lưu ý cho mình là cái cục uh, ờ, thu phát sóng thì nó sử dụng pin nhá không phải sạc và cái này thuộc thu sóng thì nó sử dụng pin tiểu và sử dụng đa tần nó chỉ bắt được uh, cái bầu cua của nhà mình thôi còn bầu cua khác thì không bắt được và nó cũng chống chống cái cái đồ lúc uh, cảm ứng nano này cũng người khác có những bộ như này không thể bắt được nó sẽ... rồi cảm ơn anh em xem video Ờ, rất vui anh em gặp anh em ở cửa hàng anh em tới cửa hàng thì ờ, mua hàng anh em cảm thấy hàng ok anh em lấy còn không anh em coi như giao lưu cà phê cà phá rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em có môn bầu cua bịp báo dung ờ, sáu mặt sử dụng cái nước từ la lô thì trên tay mình đã chấm sẵn một cái nước từ la lô rồi khi em đi chơi anh em đến anh em kiểm tra tay vào hột đây nhưng mà thì mình sẽ chạm à, cầm anh em chạm vào kiểm tra để chạm đây vào này để chống con cua như này Đấy, như vậy là anh em có thể biết được 6 mặt nhá anh em nhìn này hoàn toàn không tan tích như này Đấy, thì bây như bây giờ anh em biết là đến phòng sới chơi mà anh em sử dụng những cái bộ 6 mặt thì không thể chơi được Đấy, chính vì là như thế nhu cầu lớn nên mình đã nghiên cứu và phát triển cái bộ uh, cảm hứng chơi bầu cua này Đấy, hàng là hàng ờ, độc quyền nhà chỉ nhà mình mới có nhá thì tất cả những cái đồ này thì là hoàn toàn là không càng nhá đĩa này đĩa là không càng này không hột vậy này đây đây là hột không phải hột sóng mặt không biết gì này Đấy. hột sóng mặt thì nó sẽ dính thủng vậy và hiểu rồi tổng đồ là không càng nhá anh em mua hàng cứ đến trực tiếp cửa hàng thử hàng nhá Đấy, ờ, được thì anh em lấy chứ ờ, còn bên anh em mua hàng tốt cho lên phải lên được thử hàng bây giờ mình sẽ đánh anh em xem một hiệu quả của nó nhé cục dung thì ờ, anh em để trong người khoảng cách là 5 mét Đấy, nó sẽ rung đây khẳng định nơi có một bầu này 100 trăm bầu này mở ra đây Đấy. hàng là phần chỉ 100 trăm luôn sóc một vài tiếng anh em sẽ lựa quả này. rồi theo cái nhịp rung là tiếng này con cá chăm chăm con cá mở ra đây em miếng cá này à, chuẩn một trăm trăm luôn cái này anh em mình chống một hột rồi nhá là trong trong một cái hột nó sẽ báo sáu mặt anh em lưu ý như vậy nhá tiếp tục cá anh em nhá tiếp tục cá Đấy. mở đây mình sẽ đánh anh em một uh, tầm 7 đến 8 tiếng để cho anh em thấy độ hiệu quả chuẩn xác 100 trăm của nó nhá tiếng này à, mình cảm nhận là gà này trăm trăm có gà Đấy. đập sạch mặt gà luôn này lấy tất tiền gà này Đây. hai con gà không mình nó chỉ sẽ báo một con nha còn về hai con là hên xui nha nai rồi nai 100 trăm có nai rồi này để em mở anh em xem này đây. thì bây giờ mình sẽ đặt cái cục uh, thanh dung cảm ứng ra đây nhá để anh em thấy ờ, cùng mình hiệu quả nó này một nhịp rất là dài cá 100 trăm cá mở đây đấy tiếp theo này đấy. một ngắn một dài một ngắn một dài là con gà khẳng định là con gà rồi đấy chuẩn hàng chuẩn chỉ 100 trăm đánh kỷ niệm nghe tiếng tiếng tiếng cuối này ba nhịp rung dài tôm hai tôm mình em nhé đấy hàng chuẩn chỉ 100 trăm thì sau đây mình sẽ bóc cái bộ hồ ra này đây. đây này không phải có mặt sóng nước gì nha anh em ờ, mua hàng thì ờ, đến trực tiếp cửa hàng mình là bến xe miền đông mình sẽ cho nhân viên đón vào cửa hàng Đấy. ngoài cái bộ môn này thì bây giờ mình bán thêm cái bộ môn tài xỉu nữa nhá sóc đĩa có hết bất kỳ anh em chơi cái môn thì mình đều có bây giờ mình đại lý là đại lý lớn đến ờ, đại đại lý lớn thì anh em phải nhiều lựa chọn về cái sản phẩm của mình em có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình 0984 31 4 hàng thì không bóc ra là hoàn toàn không tang tích gì luôn bây giờ anh em mình chơi thì chắc chắn là vào mà nó, nó tang tích thì không thể chơi được rồi thì anh em lưu ý cho mình là cái cục thu ờ, phát sóng thì nó sử dụng pin nhá không phải sạc và cái này thuộc thu sóng thì nó sử dụng pin tiểu uh, sử dụng đa tần chỉ bắt được ờ, cái bầu cua của nhà mình thôi còn bầu cua khác thì không bắt được và nó cũng chống chống cái cái đồ lúc uh, cảm ứng nano này cũng người khác có những bộ như này không thể bắt được nó sẽ... rồi cảm ơn anh em xem video Ờ, rất vui anh em gặp anh em ở cửa hàng anh em ờ, tới cửa hàng thì ờ, mua hàng anh em cảm thấy hàng ok anh em lấy còn không anh em coi như giao lưu cà phê cà phá rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em có bồn ở bầu cua bịp báo dung sáu mặt sử dụng cái nước từ la lô thì trên tay mình đã chấm sẵn một cái nước từ la lô rồi khi em đi chơi anh em đến anh em kiểm tra tay vào hột đây như mình thì mình sẽ chạm à, cầm anh em giảm vào kiểm tra để chạm tay vào cột này để chống con cua như này đó như vậy là anh em có thể biết được sáu mặt nhá anh em nhìn này hoàn toàn không tan tích như này đó, thì bên như bây giờ anh em biết là đến phòng sới chơi mà anh em sử dụng những cái bộ sáu mặt thì không thể chơi được Đấy, chính vì là như thế nhu cầu lớn nên mình đã nghiên cứu và phát triển cái bộ uh, cảm hứng chơi bầu cua này đấy hàng là hàng độc quyền nhà chỉ nhà mình mới có nhá thì tất cả những cái đồ này thì là hoàn toàn là không càng nhá đĩa này đĩa là không càng này đang càng hột vậy này đây cái này là hột không phải hột sóng mặt không biết gì này Đấy. hột sóng mặt thì nó sẽ dính thủng vậy và hiệu rồi xong đồ là không càng nhá anh em mua hàng cứ đến trực tiếp cửa hàng thử hàng nhá được thì anh em lấy chưa ờ, còn bên anh em mua hàng tốt cho lên mình lên được thử hàng bây giờ mình sẽ đánh anh em xem một hiệu quả của nó nhé à. cục dung thì ờ, anh em để trong người khoảng cách là 5 mét Đấy, nó sẽ rung đây khẳng định nơi có một bầu này 100 trăm bầu này mở ra đây Đấy. hàng là phần chỉ 100 trăm luôn sóc một vài tiếng anh em sẽ được quả này. rồi theo nhịp rung là tiếng này con cá chăm chăm con cá mở ra đây em miếng cá này à, chuẩn trăm trăm luôn cái này anh em mình chống một hột rồi nhá là trong trong một cái hột nó sẽ báo sáu mặt anh em lưu ý như vậy nhá tiếp tục cá anh em nhá tiếp tục cá Đấy. mở đây mình sẽ đánh anh em một uh, tầm 7 đến 8 tiếng để cho anh em thấy độ hiệu quả chuẩn xác 100 trăm của nó nhá tiếng này à, mình cảm nhận là gà này trăm trăm có gà Đấy. đập sạch mặt gà luôn này lấy tất tiền gà này Đấy. hai con gà rồi mình nó chỉ sẽ báo một con nhá còn về hai con là hên xui nhá nai rồi nai 100 trăm có nai rồi này đây mở anh em xem này đây. thì bây giờ mình sẽ đặt cái cục uh, thanh dung cảm ứng ra đây nhá để anh em thấy uh, của mình hiệu quả nó này một nhịp rất là dài cá 100 trăm cá mở đây Đấy. tiếp theo này Đấy. một ngắn một dài một ngắn một dài là con gà khẳng định là con gà rồi đấy chuẩn hàng chuẩn chỉ 100 trăm đánh kỷ niệm ngay tiếng tiếng tiếng cuối này ba nhịp rung dài tôm hai tôm mình em nhé đấy hàng chuẩn chỉ 100 trăm thì sau đây mình sẽ bóc cái bộ hồ lên ra này đây. đây này không phải sơn có mặt không biết gì nha anh em à, mua hàng thì ờ, đến trực tiếp cửa hàng mình ở bến xe miền đông mình sẽ cho nhân viên đón vào cửa hàng Đấy. ngoài cái bộ môn này thì bên mình bán thêm cái bộ môn tài xỉu nữa nha sau đĩa có hết bất kỳ anh em chơi cái môn thì mình đều có bây giờ mình đại lý ra đại lý lớn đến à, đại đánh lớn thì anh em phải nhiều lựa chọn về cái sản phẩm của mình em có nhu cầu mua hàng có liên hệ trực tiếp số điện thoại mình 0984 31 4 hàng thì không bóc ra là hoàn toàn không sang tích gì luôn bây giờ anh em mình chơi thì chắc chắn là vào mà nó, nó tang tích là không thể chơi được thì anh em lưu ý cho mình là cái cục thu ờ, phát sóng thì nó sử dụng pin nhá không phải sạc và cái này thuộc thu sóng thì nó sử dụng pin tiểu uh, sử dụng đa tuần chỉ bắt được ờ, cái bầu cua của nhà mình thôi còn bầu cua khác thì không bắt được và nó cũng chống chống cái cái đồ lúc uh, cảm ứng nano này cũng người khác có những bộ như này không thể bắt được nó rồi cảm ơn anh em xem video uh, rất vui anh em gặp anh em ở cửa hàng anh em uh, tới cửa hàng thì uh, mua hàng anh em cảm thấy hàng ok anh em lấy còn không anh em coi như giao lưu cà phê cà phá rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em có môn ở bầu cua bịp báo dung uh, 6 mặt sử dụng cái nước từ la lô thì trên tay mình đã chấm sẵn một cái nước từ la lô rồi khi em đi chơi anh em đến anh em kiểm tra tay vào hột đây nhưng mà mình sẽ chạm à, cầm anh em chạm vào kiểm cho để chạm tay vào này để chống con cua như này Đấy, như vậy là anh em phải biết được 6 mặt nhá anh em nhìn này hoàn toàn không tăng tích như này Đấy, thì bên như bây giờ anh em biết là đến phòng sới chơi và anh em sử dụng những cái bộ 6 mặt thì không thể chơi được Đấy, chính vì là như thế nhu cầu lớn nên mình đã nghiên cứu và phát triển cái bộ uh, cảm hứng chơi bầu cua này Đấy, hàng là hàng ờ, độc quyền nhà chỉ nhà mình mới có nhá thì tất cả những cái đồ này thì là hoàn toàn là không tang nhá đĩa này đĩa là không tang này không hột vậy này đây đây là hột không phải hột sóng mặt không biết gì này Đó. hột sóng mặt thì nó sẽ dính thủng vậy và hiểu rồi tổng đồ là không tang nhá anh em mua hàng cứ đến trực tiếp cửa hàng thử hàng nhá được thì anh em lấy chưa ờ, còn bên anh em mua hàng tốt cho lên phải lên được thử hàng bây giờ mình sẽ đánh anh em xem một hiệu quả của nó nhé à. cục dung thì ờ, anh em để trong người khoảng cách là 5 mét Đấy, nó sẽ rung đây khẳng định nơi có con bầu này 100 trăm bầu này mở ra đây Đấy. hàng là phần chỉ 100 trăm luôn sóc một vài tiếng anh em sẽ dựa quả này. rồi theo nhịp rung là tiếng này con cá chăm chăm con cá mở ra đây em con cá này à, chuẩn trăm trăm luôn cái này anh em mình chống một hộp rồi nhá là trong trong một cái hộp nó sẽ báo sáu mặt anh em lưu ý như vậy nhá tiếp tục cá anh em nhá tiếp tục cá Đấy. mở đây mình sẽ đánh anh em một uh, tầm 7 đến 8 tiếng để cho em thấy độ hiệu quả chuẩn xác 100 trăm của nó nhá tiếng này à, mình cảm nhận là gà này trăm trăm có gà Đấy. đọc sạch mặt gà luôn này lấy tất tiền gà này đây hai con gà rồi mình nó chỉ sẽ báo một con nhá còn về hai con là hên xui nhá nay rồi nay 100 trăm có like rồi này đây mời anh em xem này đây. thì bây giờ mình sẽ đặt cái cục uh, thanh dung cảm ứng ra đây nhá để anh em thấy ờ, của mình hiệu quả nó này một nhịp rất là dài cá 100 trăm cá mở đây Đấy. tiếp theo này Đấy. một ngắn một dài một ngắn một dài là con gà khẳng định là con gà rồi đấy chuẩn hàng chuẩn chỉ 100 trăm đánh kỷ niệm nghe tiếng tiếng tiếng cuối này ba nhịp rung dài tôm hai tôm này em nhé đấy hàng chuẩn chỉ 100 trăm thì sau đây mình sẽ bóc cái bộ hồ ra này đây. đây này không phải có mặt sóng bếp gì nha anh em à, mua hàng thì ờ, đến trực tiếp cửa hàng mình là bến xe miền đông mình sẽ cho nhân viên đón vào cửa hàng Đấy. ngoài cái bộ môn này thì bên nhà mình bán thêm cái bộ môn tài xỉu nữa nha sau đĩa có hết bất kỳ anh em chơi cái môn này mình đều có bây giờ mình đại lý là đại lý lớn đến à, đại đại lý lớn thì anh em phải nhiều lựa chọn về cái sản phẩm của mình em có nhu cầu mua hàng có liên hệ trực tiếp số thoại mình 0984 31 4 hàng thì không bóc ra là hoàn toàn không tang tích gì luôn bây giờ anh em chơi thì chắc chắn là vào mà nó, nó tang tích là không thể chơi được rồi thì anh em lưu ý cho mình là cái cục uh, thu phát sóng thì nó sử dụng pin nhá không phải sạc và cái này thuộc thu sóng thì nó sử dụng pin tiểu à, sử dụng đa tuần chỉ bắt được uh, cái bầu cua của nhà mình thôi còn bầu cua khác thì không bắt được và nó cũng chống chống cái cái đồ lúc uh, cảm ứng alo này cũng người khác có những bộ như này không thể bắt được nó sẽ rồi cảm ơn anh em xem video Ờ, rất vui anh em gặp anh em ở cửa hàng anh em tới cửa hàng thì uh, mua hàng anh em cảm thấy hàng ok anh em lấy còn không anh em coi như giao lưu cà phê cà phá rồi cảm ơn anh em xem video chào anh em nay mình làm một cái video để giới thiệu anh em có bôn là bầu cô bịp báo dung ờ, uh, 6 mặt sử dụng cái nước từ la lô thì trên tay mình đã chấm sẵn một cái nước từ la lô rồi khi em đi chơi anh em đến anh em kiểm tra tay vào hột đây nhưng mà thì mình sẽ chạm à, cầm anh em chạm vào kiểm cho để chạm đây vào hồ này để chống con cua như này Đấy, như vậy là anh em phải biết được 6 mặt nhá anh em nhìn này hoàn toàn không tăng tích như này Đấy, thì bên như bây giờ anh em biết là đến phòng sới chơi và anh em sử dụng những cái bộ 6 mặt thì không thể chơi được Đấy, chính vì là như thế nhu cầu lớn nên mình đã nghiên cứu và phát triển cái bộ uh, cảm hứng chơi bầu cua này Đấy, hàng là hàng ờ, độc quyền nhà chỉ nhà mình mới có nhá thì tất cả những cái đồ này thì là hoàn toàn là không tang nhá đĩa này đĩa là không tang này không tang hột vậy này đây này là hột không phải hột sóng mặt không biết gì này Đấy. hột sóng mặt thì nó sẽ dính thủng vậy và hiểu rồi tổng đồ là không tang nhá anh em mua hàng cứ đến trực tiếp cửa hàng thử hàng nhá được ờ, thì anh em lấy chưa còn bên anh em mua hàng tốt cho lên lên được thử hàng bây giờ mình sẽ đánh anh em xem một hiệu quả của nó nhé. à, cục dung thì ờ, anh em để trong người khoảng cách là 5 mét đấy, nó sẽ rung đây khẳng định nơi thì có một bầu này 100 trăm bầu này mở ra đây đấy, hàng là phần chỉ 100 trăm luôn Sau một vài tiếng anh em sẽ hiệu quả này. rồi theo nhịp rung là tiếng này con cá chăm chăm con cá mở đây em nhìn cá này à, chuẩn trăm trăm luôn cái này anh em mình chống một hộp rồi nhá là trong trong một cái hộp nó sẽ báo sáu mặt anh em lưu ý như vậy nhá tiếp tục cá anh em nhá tiếp tục cá Đấy. mở đây mình sẽ đánh anh em một uh, tầm 7 đến 8 tiếng để cho anh em thấy độ hiệu quả chuẩn xác 100 trăm của nó nhá tiếng này à, mình cảm nhận là gà này trăm trăm có gà Đấy. đọc sạch mặt gà luôn này lấy tất tiền gà này đây. hai con gà này. mình nó chỉ sẽ báo một con nha còn về hai con là hên xui nha nai rồi nai 100 trăm có like rồi này đây mời anh em xem này đây. thì bây giờ mình sẽ đặt cái cục uh, thanh dung cảm ứng ra đây nhá để anh em thấy uh, ờ, của mình hiệu quả nó này một nhịp rất là dài cá 100 trăm cá mở đây Đấy. tiếp theo này. Đấy. một ngắn một dài một ngắn một dài là con gà khẳng định là con gà rồi đấy chuẩn hàng chuẩn chỉ 100 trăm đánh kỷ niệm ngay tiếng tiếng một tiếng cuối này ba nhịp rung dài tôm hai tôm này em nhé đấy hàng chuẩn chỉ 100 trăm thì sau đây mình sẽ bóc bộ hồ ra này đấy. đây này không phải có mặt sóng bếp gì nha anh em à, mua hàng thì ờ, đến trực tiếp cửa hàng mình ở bến xe miền đông mình sẽ cho nhân viên đón vào cửa hàng Đấy. ngoài cái bộ môn này thì bên nhà mình bán thêm cái bộ môn tài xỉu nữa nha sóc đi có hết bất kỳ anh em chơi cái môn này mình đều có bây giờ mình đại lý là đại lý lớn đến ờ, đại đại lớn thì anh em phải nhiều lựa chọn về cái sản phẩm của mình em có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ trực tiếp số thoại mình 0984 31 4 hàng thì không bóc ra là hoàn toàn không tang tích gì luôn bây giờ anh em mình chơi thì chắc chắn là vào mà nó, nó tang tích là không thể chơi được thì em lưu ý cho mình là cái cục uh, thu phát sóng thì nó sử dụng pin nhá không phải sạc và cái này thuộc thu sóng thì nó sử dụng pin tiểu à, sử dụng đa tần nó chỉ bắt được uh, cái bầu cua của nhà mình thôi còn bầu cua khác thì không bắt được và nó cũng chống chống cái cái đồ lúc uh, cảm ứng alo này cũng người khác có những bộ như này không thể bắt được nó sẽ... rồi cảm ơn anh em xem video Ờ, rất vui anh em gặp anh em ở cửa hàng anh em tới cửa hàng thì uh, mua hàng anh em cảm thấy hàng ok anh em lấy còn không anh em coi như giao lưu cà phê cà phá rồi cảm ơn anh em xem video